Anh em đi đâu thì anh em đi đi nhá Tí nữa nhớ quay lại đón tôi đấy nhá Hello anh em, mình là Chun đây Thì hôm nay lại tiếp tục một video mình sẽ biến bét vua trở thành một cái gì đấy nữa Thì hôm nay mình sẽ làm cho tất cả item cho bét vua trở nên khổng lồ, nó khủng khiếp luôn thì để làm được điều đó thì mình lại phải dùng đến một cái ví số bách nữa Mình sẽ để link tải dưới phần mô tả anh em có thể tải về và trải nghiệm Và nếu như anh em thích video này hãy cho mình một like, subscribe Để mình có động lực làm nhiều video hay hơn như này nếu như anh muốn có một trải nghiệm tốt nhất thì anh em nên dùng pack này ở phiên bản cao hơn. tôi thì mình sẽ dùng pack này và chơi luôn. Ok let's go. Đừng quên tham gia server Discord nhá. Nào cho tôi về tàu nào anh em. Anh em cái pack chưa? Cái hết pack vâng. chưa? Rồi rồi rồi rồi. Ra mic đâu? Mic ra đâu? Ờ, anh em ơi Ồ, thì ra nãy giờ ờ, Tira đang ờ, đang đang ngồi nói chuyện một mình <laughs> Ờ, thế là sao anh nhắc nhá Ui Ông wow. muốn vào phần thông tin kìa, thông tin, thông tin, thông tin wow. <laughs> Thông tin, thông tin Ui vâng. <laughs> Anh muốn xem là quả tiên tiên Again, again. Ê, kiếm kìa, cái kiếm kìa, cái kiếm kìa, cái kiếm kìa. Ôi ôi ôi. Anh em ơi. Đây Thôi anh em vào test luôn. Ôi, ra nhìn này, ra nhìn này. Oh. oh my god. Ui đúng Spiderman đây rồi. Ui, bác này là bác gì đây? Bác uh, của bà Tân Vlog à? Xin chào bác. <laughs> còn sẽ còn gì to nữa sẽ xem có gì to nữa không ôi cái bàn phù phép là chun cái đây cái xương này cái, cái bàn phù phép à? chúng có thể đứng lên nó luôn đấy nào bàn phù phép của bà tông lắm bàn chế tạo này ui bàn chế tạo này đâu đấy. wow này wow. chơi được cái, wow. Ờ, ờ. ờ, nó nó nó chơi được cái kiếm vừa nãy chơi luôn, oh, chơi luôn, ok chơi, chơi luôn nha chơi luôn nha wow. đủ hai youtuber kìa đủ what the fuck à cho đủ. nó biết tí ra đấy nó, nó biết tí ra đấy u ô <laughs> anh em f 5 lên cái kiếm nó bị ngược ơi vàng này vàng này vàng này vàng này rồi cái cúp như rêu nè kiểu chọc chọc đâu xem không wow ơ nhưng mà nó kiểu Đấy, nó bị nó nhỏ xíu vậy nhỏ xíu à ờ kiểu skin á kiểu skin á ờ đúng rồi kim của Yasuo ơ ờ, à, anh em thử xem quả táo vàng đi chưa có đá vàng kim cương kim cương kim cương kim cương chưa có kim cương rồi ông mình kim cương bắt này lão chết chết ui <laughs> cái này không phải tôm vàng cái này là chắc quỷ á chắc quỷ ấy <laughs> cho chú đi cho chú đi ôi hợp hợp hợp hợp hợp Xô xô Ăn ăn ăn xong cũng tỉ máu luôn Dám dạ, đấm cái Cắt À không à, Ôi <laughs> Hai đứa rớt Ơ nhiều nhiều nhiều đứa rớt đấy What the hell ba đứa rớt cùng lúc rồi đấy Ồ thì cả Tiran đấy thì tuyệt vời quá <laughs> Block hấp hấp hấp hấp luôn chôn đi ra đi ra đi ra cho bắn fireball nè chứ không bọc cái gì ngon đâu nhìn nè nhìn là biết luôn đây nhảy xuống đập đi ui hay quá thì ra potion nó potion nó ai về hồi nãy tôi chết bởi thằng kia nên tôi không lấy em rồi về combo combo combo fuck it qua, qua green đây qua green đây qua green đây nói gì đây cắt cắt cắt cắt cắt xuống đi cắt trời ơi cắt giỏi rồi cắt giỏi rồi Giỏi Nice <laughs> Ui Được giết nó giết nó giết nó Ui Ủa, hay vậy Đi sớm lên Ui Táo này hai là bốn Đấy bà dạ, Nhìn này như này như này dạ, Tia tia tia Số nước Số nước Cái này uống xong như này như này như này như này Nhìn này Ồ Tìm quá thì đã cũng anh dám biết đi, anh dám biết đi đừng có lừa đừng có lừa đừng phòng lừa đừng ăn mà được đâu thì đang chui chui chui có chap chui có chap chui có chap rồi nhà mình có chap ngu vô ngu ai ngu tia tia khu khu tia khu khu cái kiếm ủa nó bán làm gì vậy nhà mình đang bọc uh, cái này mà ô nó cầm táo kìa nó cầm táo táo một chút thôi cái nó xuống kìa Nhờn. Ô, invit invit invit invit invit invit. Invit đi, invit đi. Kéo nó xuống kìa, nó xuống kìa. Đây đây đây đây <laughs> ok. Đâu rồi? Anh em cùng ơi, kiếm nhìn một người quá. ok ok ok kia. Anh nè, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nó trên này là nó trên bóp này nè. Kìa kìa kìa. Nó đây kìa kìa kìa, what the fuck? Mít kìa. Oh, what the hell? Oh. Oh. Oh ờ ô thắng thắng kêu kìa ờ chưa gì thắng một trận à tao nó cầm đi lọ Ê bình tĩnh cái đó vàng to cho bá sao bắt ba ấp ấp ấp ấp ấp ấp ấp ấp nó vàng to cho bá sao bắt Ê chắc vậy <laughs> Tia như buồn cười vậy Giờ chơi kèo với Tira đi nếu mà chun có người yêu thì chun cho tira 10 tỷ còn tira có thì ờ, thì thôi ồ oh. chơi chơi rồi chúc kèo nha chúc kèo chơi tira nào được <laughs> ơ ủa chị hư đâu đó luôn ủa chị hư đâu chưa chứ mà what đâu à giang minh kia hai hai k ờ. hai hùng hai k hai trăm mười một thấy gì đâu thấy gì không vào nguyên chất đấy đi đi đi đi đi đi đi đi wow wow wow <laughs> hay vậy chị tư khủng khiếp đưa khủng khiếp quá ờ sao nãy chị thư đánh không chết gì nè mày một thằng một thằng quay quay quay cưng hai cưng hai cưng hai không ô cưng hai <laughs> ô nó rớt kìa bi bi bi bi ôi đây tôi có ba kim cương là tôi có ba kim cương là chỗ này tôi có ba kim cương ố <laughs> hú đi hú đi ok blue kia blue kia ơ oh. what the hell bên bên đi ra đi ra đi ra bin phải bố đi phải bố đi không không bố được cái này... oh. Ôi. Ông phải đi ra. Đừng đi ra. Ôi ôi. 5 máu. Ôi nó cầm quả TNT kìa, nó cầm quả TNT kìa. <laughs> Ờ, you so fucking shit me, you so fucking shit me. Là cái gì cơ? Không hiểu mấy. Ui nó cầm quả táo kìa. Do chun, do do do fucking shit dick. Simon là uh, đen uh, mày. Ủa <laughs> nhìn phế. Oh ôi ôi. Ui. Không không ngờ. Không ngờ Ui chúng nó cầm kiếm dài chưa kìa Chú chú chú chú chú phá được chú phá được Oh my god, đi so fucking shit me Ui sổi ôi Hay quá chú ơi, tưởng tượng Trời ơi hay quá, ít nhất là tôi có Ui. thể uh, đã được chung nó Ui chú chú cứ lướt, oh my fucking god God damn, chú xe được một thằng Xin lỗi chị Hà nhà hồi nãy tôi nền tập lẹ ông không? Không có chơi nè Bi bi bi từ từ từ từ Oh my god. Nice nice fight bro. Lên lên lên trên nóc lên trên nóc lên trên nóc. Giết you. Con lên cao lên cao lên có kỹ năng mà. Ờ uh, you fucking shit me then I will uh, ờ. okay. Sau lưng chúng ơi, sau lưng sau lưng sau lưng. Ờ. Ui, giật, giật. Ui dồi ui. Đi, đi, đi, đi, đi. Có green. Có chuông, có chuông, có chuông, chuông, chuông, chuông, chuông. À, có green á. Ok. Trời ơi. Bin, bin, bin, bin, ừ. bin, bin, bin, Ờ thôi, giờ chị thử lấy. What the fuck? Cái số nước hả? Tắm tắm tắm tắm tắm tắm tắm tắm tắm. Tắm luôn, tắm tắm tắm. Hot, in my hot, in my hot, in my hot. <laughs> Nhiều đồ vãi thì đã hút. Hết. Ôi, cái cái Ôi, ôi, ôi. Có có invite, có invite nhanh ăn thế đổ nước vào đổ nước đổ nước đổ nước chơi đây anh em gà đấy ok đứng đấy 12 cục fireball vãi đạn ôi đồ, nó cầm thuốc nó cầm thuốc kìa kìa nó hình như chạy đến trên nóc nó chạy đang đằng sau nhà hay sao ấy ok nó trên nóc trên nóc trên nóc đấy đây nó đây mày nước này nước này nước à nước nước kia nước kia nước đi cơ nước gì nước nước nước nước tè nước tè trong nước trong nước trong nước ôi à thế ờ báo này à lộn ờ, ờ ui giời đéo đó ờ thì còn 10 cục fireball không được dùng ờ sừ ờ chị ơi chị ô chị ơi chị ô chị ơi chị ơi sos chị ơi của em bên hay là hàng em em em chìm em chìm mưa rồi chị ơi ồ Trời ơi, cái này là em hạt thiệt á. Chị ơi ô em em cảm thấy ô ô ô rồi chết tôi chết tôi chết tôi không chết được đâu Mất <laughs> vô kìa, oh shit Cái gì? Ờ, một ngàn tấu hài, tấu hài, tấu hài Happy, happy, happy, happy, happy Happy, happy, happy Ồ đều Ok, đi ra đây định lấy Rồi, rồi ôi Fuck you, uh, Zero. happy, happy, happy. Ôi, chị Thư bị gì này? Ôi, chị Thư bị cái cổ tí ra. <laughs> như này, như này. Bị vẹo cổ. Blue này, blue walk này, blue walk này, blue walk này. Ờ, mình blue mà. Con mà. Con mà, đúng mà. Giật giật mình. Kìa, kìa, kìa, kìa ui bình hay võ là chửi à mẹ kawa mà trừ kawa mà trừ ông chú này này ui rồi ờ, ui thấy thun kia chưa ấy ờ, lùi what ờ. nào đấy nhá ui happy happy happy để chun để chun để chun chun đấy rồi anh này chun luôn chú đó nó gây mặt luôn ông quýt ê ui không cần lướt được u còn một ma trời đất ơi Rin con bồn đưa thôi tăng tăng tăng tăng tăng tăng ring ring ring con bồn đưa thôi gì là happy nhỉ ờ cô tira cô tira ui vãi ạ bú hai kill rồi ra bú luôn ô ô chết rồi ô happy happy happy ui chú con nó đái chú con nó đái ui giời ơi ờ ui ui ui hên đấy Vỏ ai thằng là thằng Fireball ấy, thằng là Fireball ấy. Red red red red red red. oh ờ, hên. super super super song. Được vậy. Super song. Thank you. Bên bên đứng đó đứng đó. Ui ui ui. Đi oh, còn sống luôn. Ngon, ngon, ngon. Ờ, làm ơn đừng có dừng. Vừa mới nói xong tôi nói là chú ôi, ấy từ từ chú lấy cho qua có vẻ không ui rồi ôi giờ một là win hai là win không kịp nữa rồi không kịp nữa rồi chết rồi chết rồi ô chết ô chết ok <laughs> happy <laughs> như kiểu ai luôn quên bơn ở đâu quên bơn I don't want me. I don't have the ball. I don't want ball. Chị chuyển giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ chị nhảy xuống chị chị nhảy xuống chị tôi nhảy xuống là ăn được đấy. Oh my god. Xuống xuống luôn, xuống luôn, xuống luôn. Ôi trời ơi. Non táo kìa. Ôi trời. Nào. Ôi tôi chết thôi. Ô, wow. Ô, Happy, happy, happy. Ui. Ôi trời ơi, chị quá, càng quá. Căng quá. Rồi không được. Hoang kìa, tia phạt kìa. Ô. Bị đập phát fight Dạ fake, fight fight fight fight. Fight fight fight fight. Hờ mu, hờ mu. Ô, youtuber chu trẻ. Ô, ô, ô. Phải cái Phải cái Hello game cho nó rồi cái video này video chủ cho chủ các các các các các cho chủ chủ cái cái chủ chủ cái chủ à blue ui cái cái cái cái cái cái đét cái ô hờn hờn hờn ô rớt rồi blue blue blue gọi xong bị tắt đèn mẹ rồi đâu đó ngon kỹ năng x 2 <laughs> to lên như này bạn mày bọc từ to lên len một len một len ở ngoài một lớp rồi bên trong một ai ai ai ai có đứa đặt giường có đứa có đứa đặt con kia đặt nữa đặt nữa đặt nữa kỹ năng kỹ năng kỹ năng kỹ thôi hơn là thằng ấy blue kìa là... Ô. ui vãi ờ hơn là thằng red nó hôm qua học là ờ hay quá tội cái tội của ta red ta ta ghét Ờ là mất giường luôn Chúng nó cứ đẩy hết sang á Xong có team khác nó ra nó đập cho ấy Nhìn các bạc kìa nó ném cá bạc kìa Cẩn thận ở trên nhé, cẩn thận ở trên nhé, cẩn thận trên đầu Tên nữa, bên đây nè, đầu, bên đầu, ở đầu nè Ngay cái đầu này nè Ok, một thằng rớt Cũng nhiều đấy Ôi! Ôi! Nó, nó, nó, nó ở trên, nó ở trên, nó ở trên, nó ở trên cầu kìa đây đây đây nhìn nhìn nhìn đi chị chị chị, chị tôi có vào không chị chưa cho cho cho ờ, bữa nay chơi chỉ chỉ ra bữa nay ông ơi <laughs> bữa nay tôi bị hạ tự sức mạnh <laughs> kiểu tôi đây ui chị tư nhà can là cao vọng cầu chơi cầu vật nó chết rồi trên cầu nó trên cầu nó được rồi được rồi dưới rồi dưới rồi ơ ờ, xuống đây được rồi ơ thắng à chưa kìa một một kìa ôi từ từ đi cái cái cái cái giữ nó nhé giữ giữ giữ nó nhé giữ nó nhé ô mình luôn là mình mà ờ mình là green mà ô anh bị uống máu hết rồi ô mình màu đỏ đấy hi diu diu tay không tay không tay không diu motherfucker tay không tay không tay không cầm tao vàng đánh nó cũng được ờ đồ bổ đồ bổ đầu ạ ra mít ra mít ra mít đều nha đều nha đều nha đều nha ok kìa What? ui ảo mà quá ôi yeah, trời em yêu ơi ờ. ờ ờ ờ ok còn lên cảm ơn anh nghe ok cảm ơn anh nghe bên này anh làm cái bây giờ ok bye bye em nha good good good good